À, xin chào các anh chị nhà đầu tư thì lần trước thì mình có làm à, video về à, các cái sai lầm 21 các cái sai lầm của à, nhà đầu tư chứng các của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán thì hôm nay mình sẽ làm tiếp cái 21 các, các quy luật bất biến ở trên thị trường chứng khoán à, thì đây là kênh cái kênh kênh của mình thì các bạn xem video thấy thấy các cái video mình hữu ích ấy, thì hãy cho mình một à, like và subscribe nha cảm ơn mọi người thì đầu tiên trên thị trường tài chính này thì cổ phiếu mà à, giá cao thì nó sẽ tiếp tục tăng và ngược lại thì thì à, thực tế nó là như vậy đó là một cái cái nghịch lý của trên thị trường chứng khoán bởi vì trên thị trường chứng khoán các bạn thấy là đối với các nhà đầu tư F0 á, hoặc là những nhà đầu tư mà cũng có thể là tham gia mới tham gia vào thị trường nhưng mà các nhà đầu tư đó không có hiểu rõ về thị trường chứng khoán ấy bởi vì khi mà cả các anh chị đó tham gia vào mà cứ sợ cổ phiếu nó lên cao nó hay là cứ sợ lên cao thì nó sẽ ờ, nó sẽ rớt xuống Đấy, họ các sở các cái mô các cái mẫu hình cái thông Noel như là uh, ờ, BII hay là TNG hay là các mô hình như này như vậy này mô hình cái thông Noel này đẩy trá rất là mạnh mẽ hoặc là hay là TGG này, Louis Holding này kiểu như vậy đẩy giá tăng trần tăng trần tăng trần tăng trần tăng trần, tăng trần. và đến một ngày nó sẽ giờ họ họ sợ là mình, mình mua mua cái giá cao như vậy thì nó đúng đáy đúng không ạ thì nó sẽ giảm đúng không hay là nghĩ là à giá cao như vậy thì giá cao khi giá thì nó sẽ có khi mà nó cao rồi nó sẽ xuống đúng không nhưng mà thực tế không phải là như vậy à, nó còn tùy còn tùy vào cổ phiếu tùy vào cổ phiếu các anh chị chọn đó là gì à, đó là cổ phiếu hàng lái hay là cổ phiếu mà có nội tại doanh nghiệp nó tốt đúng không ạ có những cổ phiếu mà anh chị thấy nó cao nó tăng cao một cách bất thường đó. hoặc là các cái điều kiện ừ, tự nhiên các cái điều kiện về vĩ mô không ủng hộ nó thì nó nó tăng cao thì nó sẽ giảm xuống tuy nhiên đó là đối với các cái cổ phiếu hàng lợn, hàng lái lợn thôi còn ở, ở còn ở trên thực trường trên thị trường này hay là bất cứ thị trường nào cũng vậy là nó cổ phiếu nó thuộc vào quy thuộc vào nhu cung cầu mình lấy ví dụ nha đây là cổ phiếu Đức Giang mà đấy tới hiện tại giá hiện tại đó là đâu đó 112 ngàn và cái cái xu hướng của nó về cơ bản thì nó vẫn là đang đi lên đây Đức Giang nó là đi lên từ tháng 4 2020 và đến nay hiện tại là tháng 7 2022 à, nó đã tăng liên tục 2 năm liên tục đúng không ạ 2 năm liên tục thì trong quá trình đi ta trong quá trình tăng nó thì nó vẫn kèm có một số các phiên điều chỉnh phiên giảm này đúng không ạ nó lên nó xuống nó dạng nó lên này đây nó chỉnh xuống nó lên đúng không ạ nó chỉnh xuống đây rồi nó lại đi lên tiếp bởi vì sao bởi vì các cái doanh nghiệp này á, là các cái doanh nghiệp mà nó sản xuất thực sự nó sinh ra lợi nhuận thực sự đúng không ạ và các cái các cái yếu tố vị mô của nó nó vẫn uh, nó vẫn ủng hộ cho nó đấy và lợi nhuận hàng năm của nó, của nó mang về cũng rất là lớn đấy mình lấy ví dụ như quỷ DC Dragon Capital người ta mua ngay cái vùng đỉnh này luôn ngay cái đỉnh này luôn đó mua xong thì được rắm cắm mắt xuống và trong quá trình cổ phiếu Đức Giang rơi xuống họ tiếp tục mua thêm tiếp tục mua thêm ở ngay cái này tiếp tục mua thêm ở cây này thì trung bình giá của họ chỉ đâu đó khoảng ở cây này ở cây này khoảng đâu đó 105 ngàn đấy người ta bởi vì quỷ người ta chấp nhận như vậy các bạn nên biết là cái quỷ DC là một cái quỷ rất là lớn ở thị trường Việt Nam mình và nó tiếng có cái tiếng nói khá là nó có tiếng nói nhất định ở thị trường này đúng không ạ rất rất nhiều nhà đầu tư hay là các cái nhà đầu cơ khác đều nhìn vào các hành động giá của các quỹ để tham gia và cái, bởi vì cái sao bởi cái quỹ đó họ các cái thông tin của, của họ nhanh hơn chúng ta rất là nhiều lần các thông tin về doanh nghiệp họ nhanh hơn và có đội ngũ phân tích của họ cực kỳ khủng đúng không ạ thì hiện tại Đức Giang nó vẫn là đang vẫn đang vùng rất là giá rất là cao vẫn trên đỉnh đấy và nó vẫn tiếp tục tăng đấy thôi hay là cổ, cổ phiếu MWG bao nhiêu năm nay đây từ lúc lên sàn nó sẽ tăng một mạch từ lúc lên sàn đến bây giờ tất nhiên là trong quá trình già tăng của nó vẫn có những phiên dạng mình để biểu đồ tuần cho các bạn nhìn cho nhanh nha chứ bây giờ các bạn tìm các bạn đây MWG đây nó tăng từ 4.000 và hiện tại nó vẫn là một một cái cây thẳng đứng như vậy mà đó là ở đây 4.000 đấy thực ra là nó đã chia tách rất là nhiều lần rồi đúng không ạ nó tăng nó giảm xong nó lại tăng tiếp nó tăng mạnh mạnh hơn đúng không ạ đấy thì những cổ phiếu mà tăng cao rồi thì nó vẫn tiếp tục tăng cao và những cổ và ngược lại những cổ phiếu giảm thì nó lại tiếp tục giảm đấy bởi vì bởi vì bởi các bạn biết là sao nhưng những cổ phiếu mà tăng cao nó, nó lại tiếp tục tăng bởi vì cái lợi nhuận hàng năm nó làm ra vẫn rất là tốt đúng không ạ hàng ngàn tỷ đồng cái tăng trưởng hàng năm của nó cũng rất là lớn hơn 20 25 đến 35 phần trăm có những doanh nghiệp tăng 50 phần trăm một năm đó chính vì vậy mà cái lợi hàng so với lợi nhuận hàng năm á, thì cái giá trị cổ phiếu thị giá cổ phiếu tăng bao nhiêu thì người ta vẫn thấy hợp lý thì người, người ta vẫn tiếp tục nắm giữ và người ta vẫn tiếp tục kỳ vọng rằng doanh nghiệp này phát điện thì nó thì giá nó vẫn đang tiếp tục tăng cao hoặc là các bạn như các bạn mua cổ phiếu của Hòa Phát đi Hòa Phát thời điểm bây giờ các bạn thấy không đây là biểu đồ thì đồ, đồ thị tuần nha các bạn bạn này quýt này thì đó các bạn thấy hiện tại thì Hòa Phát đầu đó đầu đó giá khoảng 20 <clears throat> ngàn sau chia tách sau chia tách đúng không ạ thì Hòa Phát bây giờ rẻ không ạ rẻ các bạn Hòa Phát rơi xuống đây các bạn thấy rẻ không rẻ mua mua nó xuống đây rẻ không rẻ mua tiếp nó lại xuống đến đây đúng không ạ Hòa Phát là một doanh nghiệp tốt hay không tốt thực sự rất tốt lãnh đạo lãnh đạo rất là tốt tuy nhiên nó là các bạn đừng nhớ nó là thuộc nhóm nhóm các cái doanh nghiệp thuộc uh, phân ngành chu kỳ thuộc chu kỳ nhưng mà hiện tại cái cái yếu tố từ vĩ mô hay là cái yếu tố thị trường chung nó không ủng cái về giá sản giá thành sản phẩm bán ra nó không ủng hộ cho nó đúng không ạ cho nên là nó hiện tại hóa phát nó đang ở một trên dạng một trên dạng và nó về đâu thì mình không biết khả năng từ đó thể về vùng này về vùng 14 khả năng là như vậy và hiện tại là ờ, các bạn thấy là những hai ba tuần gần đây những phiên tuần gần đây các bạn thấy là cổ phiếu của ờ, chứng khoán thép và bất động sản nó có nhịp hồi thì nhiên hóa đối uh, chứng khoán ngân hàng và bất động sản nó có nhịp hồi nhưng thép lại không có nhịp hồi đó. hồi dòng tiền nó không có dòng vào dòng thép nghe đúng không ạ thì các bạn thấy là dòng tiền thông minh nó không phải là nó đâu có ngu đúng không đúng không ạ bởi vì có thể là một hai cá nhân hoặc là năm mười người trên thì nhà đầu tư này là không có khả năng phân tích nhưng không phải toàn thị trường này nó này toàn không phải là toàn thị trường chứng khoán này tất cả các nhà đầu tư đều không có khả, khả năng phân tích doanh nghiệp đúng không ạ thì mỗi trường phái một đầu tư tuy nhiên cái dòng tiền người ta hướng đến đều là những doanh nghiệp nó phải được hưởng lợi từ chu cái cái chu kỳ kinh tế của nó được hưởng lợi từ các yếu tố vĩ mô và cái doanh nghiệp đó phải là một doanh nghiệp tốt thì người ta mới cho rót tiền vào chứ đúng không ạ bởi vì chiết khấu hiện tại nó rất là gần nhiều rồi đó rồi cái thứ hai nữa là môi giới không phải là người chịu trách nhiệm cao nhất về tài sản của bạn cái bản thân bản, bản thân của người làm môi giới chứng khoán họ chỉ là người đưa ra những cái lời gợi ý về từ về các cái cổ phiếu mà họ cho rằng à, là tiềm năng rằng cổ phiếu này là là cổ phiếu tốt nhưng cái việc sở cái việc mà ra quyết định sau cùng vẫn là bởi chính nhà đầu tư chúng ta đúng không ạ bởi vì họ họ đưa ra họ đưa ra cái lời khuyên đó với cái kiến thức với cái kinh nghiệm và với cái trình độ của họ đúng không ạ có những người á khi làm khi làm à, tư vấn môi giới thì họ tham gia trên thị trường rất là lâu rồi có những người mới tham gia đúng không ạ và à, mỗi người một cái, cái có một cái lượng kiến thức khác nhau và một cái trình độ nó khác nhau trên được cái cái và cái trường phái đầu tư khác nhau có người á, thì đầu tư vào à, đánh thuần kỹ thuật có người thì đánh thuần vào giá trị doanh nghiệp đúng không ạ thì khi mà ờ, một nhà đầu tư chúng ta nghe lời tư vấn người ta đưa ra thì các bạn nên ở những mức tham khảo tham khảo và phải test test lại trước khi đưa ra quyết định đầu tư nhất là trong ở thị trường mà nó đa trend hiện tại nhất ở trong giai đoạn mà thị trường nó đa trend hiện tại thì chúng ta lại lại phải càng cẩn thận trong cái việc đưa ra quyết định đầu tư mới hay là rót tiền vào hay là uh, rót tiền với quy mô lớn kiểu như vậy và cái thứ ba là người người ta thắng không phải bởi vì người ta mua cổ phiếu tốt mà là người ta đầu tư theo nguyên tắc đấy thì đầu tư theo nguyên tắc ở đây là gì đầu tư theo nguyên tắc ở đây là các bạn phải hiểu rõ được là cái chu kỳ cổ phiếu nó có bốn chu kỳ pha cái cái pha tích lũy pha tích lũy rồi cái pha đẩy giá phân phối và đè giá rồi lại tái tích lũy đẩy giá phân phối và lại đè giá đúng không ạ thì thị, à, thị trường chứng khoán á thì cái việc mà các bạn kiếm lợi nhuận không phải là các bạn mua cổ phiếu tốt nếu các bạn mua cổ phiếu tốt ở một cái pha thị trường nó downtrend thì cái cổ phiếu đó vẫn rất như bình thường đúng không ạ nó chắc chắn là như vậy luôn các bạn nói được giá tốt không tốt nhưng mà nó vẫn giảm trong pha thị trường rơi vào rồi nó vẫn giảm hay là các doanh nghiệp à, vừa rồi à, lại bằng lần như các doanh nghiệp về đạp hay là các doanh nghiệp về khoáng um, à, mình lấy ví dụ như là cạc biên cũng lại bằng lần này hay là giờ đúng rồi đạm đấy thì nó vẫn nó vẫn giảm giảm bởi thị, thị trường bởi giảm bởi thị trường chúng nó giảm giảm bởi cái tâm lý hoang mang của nhà đầu tư nó giảm đúng không ạ tâm bởi vì các nhà đầu tư cá nhân nó bán ảo ạt ảo ạt như vậy mà trong khi các nhà đầu tư tổ chức thì cảm thấy là mức giá này nó chiết khấu chưa đủ tốt thì người ta vẫn không đưa dòng tiền vào người ta ờ, tham gia bắt đáy hay là đợi ờ, không đưa dòng tiền vào nó đợi thị trường thì thị trường nó tiếp tục giảm thôi đúng không ạ thay nói khác là tăng bên mua nó kiểu như vậy là không có lực đỡ luôn thì từ nó giảm thôi đó còn nếu mà chúng ta đúng đúng cái nguyên tắc của mình là các bạn khi mà các bạn thị trường lên chúng ta đánh thị trường phân phối chúng ta ngồi ngoài hay thị trường đè dặn chúng lại càng càng nên ngồi ngoài nữa đúng không ạ hay thị trường tích lũy chúng ta ngồi quan sát kiểu như vậy đây là thị trường chung uh, ờ, VNDAX ở giai đoạn mà uh, hồi này các bạn thấy à những nhịp uh, giảm này các bạn phải ngồi ngoài những nhịp hồi để các bạn có thể tham gia với thị trường vừa và những nhịp giảm này các bạn nên ngồi ngoài nhưng nếu các bạn uh, không tuân thủ nguyên tắc các bạn bắt ở nhịp này bắt ở nhịp hồi này thì các bạn khả năng các bạn thua lỗ rất là cao thua lỗ là cao đúng không ạ cho nên là các bạn phải tuân thủ các cái nguyên tắc của đầu tư của mình bởi vì chúng ta không phải là thắng thắng một hai cổ phiếu mà chúng ta phải thắng ở một cái chu kỳ của đầu tư cổ phiếu nó dài hạn à, các bạn phải thắng trong 5 ờ, năm 10 năm thì mới là thắng còn các bạn thắng một hai cổ phiếu trên thị trường chứng khoán này nó không là gì cả còn các bạn x2 x3 nhưng mà về trong dài hạn mà các bạn thua thì các bạn thì ờ, các bạn lại thua thôi à, có một cái câu nói của à, à, Hán Cao Tổ Lưu Bang á, trong một phim bộ phim Hán Sở Tránh Hùng mình nghe mình mình thấy rất là hay là các bạn có thể thua ở trong các bạn có thể thua rất là nhiều trận nhưng các bạn phải là người chiến thắng ở trận sau cùng đấy chính cái quan niệm này mà uh, hán cao tổ lưu bang đã đánh bại đánh bại là tây sở bá vương hạng vũ và lên ngôi hoàng đế lập ra triều đại nhà hán kéo dài hơn 400 năm rồi cái quy tắc thứ tư là nếu các bạn không mua cổ phiếu tốt sớm cổ phiếu tốt sớm thì ừ, sớm muộn thì các bạn cũng vậy sẽ rời cuộc chơi đây mình phải đặt một dấu dấu dấu, dấu phẩy ở đây các bạn mới nhìn được nếu nhưng nếu các bạn không mua cổ, cổ phiếu tốt này sớm muộn thì các bạn phải cũng phải đợi cuộc chơi bởi vì sao về bản chất ở trên thị trường á đầu đầu tư trên thị trường á, các bạn phải mua những cổ phiếu tốt nhất những cổ phiếu tốt trên thị trường những cổ phiếu, cổ phiếu tốt là gì Nhưng cổ phiếu tốt là những cổ phiếu tăng giá đó là cái câu nói của William O'Neill à, ông nói một câu là thế nào nhỉ về đại đa về nhìn chung mà nói thì hầu hết tất cả những cổ phiếu trên thị trường đều là xấu trừ khi chúng tăng giá đúng không ạ cổ phiếu tốt là những cổ phiếu tăng giá đúng không ạ thì nếu mà các bạn không mua những cổ phiếu tốt để nó tăng giá thì sớm muộn gì các cái khoản phí này phí thuế là một này rồi các khoản mà các bạn nó để lộ thì các bạn sẽ ờ, dần bị hao mòn cái tài khoản của mình và với cái việc mà gồng như vậy sẽ sớm muộn thì ý chí của ờ, chiến đấu của ờ, chúng ta trên nhà đời, trên thị trường ờ, dần dần sẽ bị hao mòn và chúng ta sẽ sớm bỏ cuộc và rời thị trường mà thôi đúng không ạ và những câu này là người ta đúc rút từ các cái đầu tư của các cái thị trường từ lâu trên thị trường rồi và hầu hết các thị trường nó đều có chung một cái tình trạng như vậy xu hướng thị trường là yếu tố quyết định quay lại là là một thị trường tiếp đây giống như giai đoạn hiện nay hiện nay ờ, giai đoạn này cái xu hướng thị trường nó là cái yếu tố then chốt và quyết định xem các bạn có nên đầu tư cổ phiếu hay không thì các bạn thấy không ạ ở trong giai đoạn mà thị trường nó uptrend như vậy giai đoạn mà thị trường nó uptrend như vậy thì các bạn mua cổ phiếu nào các bạn cũng thắng hết mua cổ phiếu nào các bạn thắng hết đúng không ạ các bạn mua cổ phiếu uh, bởi vì sao bởi vì trong cái một cái xu hướng tăng ấy, thì uh, đại đa số các cổ phiếu nó đều đi lên nhưng ngược lại khi mà trong một cái xu hướng giảm thì đại đa số các cổ phiếu nó vẫn đi xuống nó sẽ đi xuống đấy cho nên cho nên là cái xu hướng ờ, của thị trường nó mới là yếu tố quyết định là các bạn nên tham gia với tỷ trọng bao nhiêu tỷ trọng lớn hay tỷ trọng nhỏ hay là các bạn tham gia với tỷ trọng vừa phải các bạn hiểu không ạ đấy cho nên uh, cho nên các bạn phải, phải trước khi mà mua cổ phiếu thì các bạn phải xem xét là thì hiện tại cái xu hướng thị trường xu hướng của thị trường chung hiện tại nó là nó đang ở đâu và nó sẽ về vùng nào nó sẽ nó sẽ ở đâu ờ, hiện tại của thị trường chung nó đang ở cái pha nào pha tăng hay là pha đi ngang hay là pha đè giá nếu thị trường pha đè giá thì các bạn ừ, hãy cân trọng các cái về các yếu tố về phòng thu như là hoạt định danh mục này cắt lộ này hay là các việc à, các bạn có thể cân nhắc rút khỏi thị trường rút tức là các bạn có thể là vẫn để tiền trong tài khoản nhà nhưng mà vẫn quan sát thị trường đấy người khổng lồ luôn luôn là để để lại những dấu chân lớn người khổng lồ luôn luôn luôn để lại những dấu chân lớn thì à, đúng rồi đúng là chính xác là như vậy bởi vì bản chất của trên cái thị trường à, chứng khoán này là 70 phần trăm là các nhà đầu tư 70 à, phần trăm vốn trên thị trường này 70% dòng tiền ờ, cái dòng tiền trên thị trường này á, là của các nhà đầu tư tổ chức nhưng và 30% số tiền còn lại thì của các nhà đầu tư nhỏ lẻ nhưng nhưng ngược lại nha 30% ờ, dòng tiền này thì là các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì lại chiếm đến 70% số ờ, số người tham dự trên thị trường này và ngược lại thì các nhà đầu tư tổ chức chỉ chiếm khoảng 30% thôi nhưng là họ, họ lại nắm đến 70% cái dòng tiền trên thị trường chứng khoán đúng không ạ chính vì vậy mà để một thị trường đi lên đó, nó cần phải sự đồng thuận của các nhà đầu tư tổ chức đó là người ta quyết định lên người ta bởi vì các nhà đầu tư ờ, tư tổ chức họ là những người cầm tịch cuộc chơi này đúng không ạ và chúng ta như là nhà đầu tư nhọn lẹ chúng ta chỉ đu theo thôi đu theo chúng ta không thể là chúng ta không thể tạo ra cuộc chơi này được đúng không ạ vì bản chất chúng ta là cái thế lực của chúng ta bé các bạn thấy không thì những cái lúc mà dòng tiền nó bứt thoát lên thì nó sẽ để để lại những dấu chân mình lấy ví dụ nha đây năm đây là pha giảm của năm 2010 à, 2007 này đây đây thị trường của năm 2018 này đây thị trường nó giảm này thì những cái pha này này đây đây là những cái pha mà gọi, ta gọi là thị trường có sự tham gia của nhà đầu tư tức hay là những pha này kiểu như vậy thì khi mà một nhà đầu tư tổ chức người ta tham gia thì người ta thấy đây là dấu chân của nó thì dấu họ của họ là gì dấu chân của họ là những cái cột cái cột khối lượng này này cột khối lượng này cái, tức là cái khối lượng nó tha, giao dịch đột biến hay là cái giá của nó toàn thị trường nó tím ngắt nó, ờ, kiểu như vậy toàn thị trường nó tím ngắt đấy hay là nó không tím ngắt toàn thị trường nhưng mà có rất là nhiều nhóm ngành đặc biệt là trong nhóm VN30 hầu hết tất cả cổ phiếu đều tím ờ, hay là đều tăng tăng giá rất là tốt đó quy luật số 7 là phân tích dọi là tốt rồi nhưng phải biết quyết định dọi nữa cái yếu tố này đang nói là gì tức là khi các bạn mà phân tích nếu các bạn phân tích à, à thị trường nó theo Elliott thì gì, gì đó nó có pha pha vậy đó ở ờ, pha tăng rồi pha giảm rồi pha đẩy giá đó nhưng các bạn phân tích được rồi nhưng các bạn phải quyết định ừ, phải có định quyết định tốt nữa đúng không ạ trong một thị trường mà nó khi mà nó bước vào pha downtrend thì các bạn phải quyết liệt trong cái việc hành động đúng không ạ khi một thị trường mở vào vào đây các bạn phải quyết liệt trong việc cắt lỗ thà cắt lỗ sớm sẽ uh, cắt lỗ sớm thì các bạn phải uh, họ phải uh, các bạn phải không phải cắt cắt những khoản lỗ nhỏ lỗ lớn các bạn cắt lỗ nhỏ thì các bạn không phải cắt lỗ lớn nếu các bạn không cắt uh, những khoản lỗ này như thế này giảm có thể giảm 10 phần trăm thì các bạn phải cắt những khoản lỗ đến giảm 50 phần trăm 60 phần trăm và 75 phần trăm mình các bạn không tin hỏi tất cả những nhà đầu tư thị trường ở giai đoạn mà hiện tại mà xem đúng không ạ nếu họ không cắt được khoản lỗ 10 phần trăm ngay khi mà lúc mà thị trường nó đã chiều giảm một cái thì các bạn hiện tại họ đã dội đến lỗ đến 75 phần trăm tài khoản rồi các bạn công ty các bạn hỏi uh, xem xem DIG này đây DG từ lúc giá 110 mà đội Thiên Tân nó bật thoát nó thoát hiện tại là giá còn 36 có phải không phải là bị lỗ 75 phần trăm hay không đúng không DG chính xác của giá nó là 120 về vùng 60 và đó nó đánh lên để ờ, đội tiền tân nó đánh lên lại để nó thoát hàng ở đội him lam kiểu như vậy thì đối với đề, cổ phiếu DG hiện tại các bạn thấy là tổ chức lớn đang liên tục thoát hàng đúng không ạ him lam nó thoát hàng hoàn toàn trong khi đại ờ, hội cổ đông vừa rồi của cổ phiếu DG và CEO các bạn thấy hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ rất là nhiều mà nhỏ lẻ thường thường rất là đông nhưng mà kém đoàn kết Quy luật thứ 18 là thị trường luôn luôn được dẫn dắt bởi một nhóm cổ phiếu nhất định cổ phiếu và nhất định phải xác định được đó là nhóm nào à, thì à, trong giai đoạn trong mỗi giai đoạn thị trường nó phải có những cái nhóm cổ phiếu dẫn dắt nhất định đó mình lấy ví dụ nha thị trường trong đang tăng uptrend giai đoạn này thì cái nhóm dẫn dắt là gì bánh chứng thép bởi vì sao à, giai đoạn này là giai đoạn này mình nghĩ đầu tiên là banh và trứng nó dạ, khi mà thị trường ấp trend thì ngân hàng khi mà chỉ số nó tăng thì ngân hàng là cái nhóm mà nó kéo chỉ số tăng nhiều nhất chính vì vậy mà nhóm ngân hàng tăng thì thường chỉ số nó sẽ tăng theo cái thứ hai khi một thị trường tăng thì công các công ty các cái nhóm ngành về chứng khoán người ta là một là một đơn vị được hưởng lợi rất là nhiều và đầu à, may làm sao giai đoạn này thì các yếu tố về thị trường chung đối với ngành thép nó được hưởng lợi bởi vì giá thép Trung Quốc à, cái nhu cầu từ Trung Quốc ừ, nó tiếp tục à, tăng nhưng mà cái, nguồn cung trong nước Trung Quốc hiện tại nó, nó yếu thì là nó hút cái thị trường hút lượng thép phôi trên thế giới về chính vì vậy mà giá thép nó tăng nhận đến là hầu hết tất cả các nhóm ngành banh chứng thép đã tăng đoạn này tuy nhiên à, và ở trong thứ, thứ hai nữa là giai đoạn nhịp hồi này thì dòng dầu khí nó là dòng dẫn dắt thị trường đó thì trong mỗi giai đoạn tăng của thị trường thì các bạn phải xác định được đâu là dòng dẫn dắt hay là cái giai đoạn sideways này thì cái dòng à, năm 2021 các bạn thấy là những năm 2020 thì vẫn là bánh trứng thép nhưng mà 2021 thì đó là dòng à, cạn biên rồi là dòng bất động sản thì các bạn phải nhìn ra được là dòng tiền nó đang đổ vào đâu đổ vào nhóm ngành nào để các bạn tham gia vào nhóm ngành đó đấy nhất định phải các bạn phải nhìn ra được nha bởi vì nó rất nó thể mình thấy là nó khá là đơn giản nếu các bạn nào chịu khó quan sát hoặc là ờ, chịu khó phân tích đấy bạn nào không biết thì về về mình cứ like là subscribe kênh hoặc là vào uh, kết nối zalo với mình qua số điện thoại này này zalo này đó thì mình, uh, khi mà có sóng ngành khi mà có cái dòng tiền vào nhóm ngành nào á, thì mình sẽ cập nhật đều trên zalo hàng đều trên zalo thì các bạn có thể quan sát thêm và mình có gợi ý thêm là ở, ờ, ở ờ, hai tuần nay trở lại đây thì cái dòng tiền nó đang đổ vào nhóm ngân hàng và chứng khoán đặc biệt là nhóm ngành chứng khoán đó, đó là cái bật mí của mình rồi Quyệt số 9 là nhà đầu tư thành công nên mấy cũng phải trải qua nhiều lần cắt lộ quan trọng là họ đứng lên và đi tiếp thì các bạn biết là William O'Neill hay là Jesse Livermore hay là Mark Minervini hay là uh, các nhà đầu tư thành công khác trên thị trường họ đều phải trải qua các lần cắt lỗ dù là thiên tai người ta vẫn phải cắt lỗ đó hay là Edward Top thì ông vẫn cắt lỗ như thường ông vẫn cắt lỗ như ai ơi kể cả các bạn thấy là nhà đầu tư thành công nhất trên thị trường chứng khoán là chị Warren Buffett ông vẫn phải cắt lỗ lần cắt lỗ gần đây nhất mà mình biết mình biết đó là cắt lỗ ông cắt đội khi mà đại dịch Covid đã xảy ra vào à, năm 2019 ở Trung Quốc Vũ Hán ấy, thì ông tiên liệu là cái gian ngành ngân hàng ở à, ngành hàng không theo một ngành chịu anh cực kỳ nặng nề và ông đã lôi cổ phiếu của à, đeo thẳng hàng không Delta là ông bán cực kỳ quyết liệt bán trong vòng một trong vòng 3 4 ngày một tuần gì đó bán hết sạch sẽ mà các bạn mà biết là quý quỷ của ông một khi mua là mua hàng hàng tỷ đô la này mà ông bán sạch sẽ luôn đúng không ạ nó ông cắt lỗ đấy chứ, chứ gì nữa nhà đó ống là nhà đầu tư huyền thoại vẫn phát hiện cắt lỗ nhai thôi rồi khi cổ phiếu mà dẫn dắt dẫn đồng đạt định ấy, thì lúc cân nhắc rời khỏi thị trường thì các bạn biết là khi mà thị trường mà nó đạt định ấy, khi gần cổ phiếu các cái dẫn, dẫn đầu thị trường nó đạt định ấy, thì sẽ có vô vàn các cái thông tin tốt được đưa ra à, lúc đó thì con người ta sẽ nghĩ ra rất rất rất rất nhiều câu chuyện để mà kệ về lý giải tại sao dòng nó đặt định mà nó là giỏi hay mình lấy ví dụ như giai đoạn vừa rồi ở ờ, giai đoạn năm cuối năm 2021 thì cái để gần cho các bạn dễ nhớ thôi chứ thật là giai đoạn ờ, chứ còn các giai đoạn trước mình nói thì các bạn không biết có có nhiều bạn vào sau sau thị trường sau các bạn không biết đâu thì giai đoạn 2021 này cuối năm 2021 vừa rồi ấy, thì dòng bất động sản nó nó, được hưởng lợi từ các nhiều yếu tố từ dòng tiền rẻ từ các cái doanh nghiệp sản xuất nó chưa được ờ, nó chưa được hồi phục hẳn nên chính là dòng tiền nó tập trung vào dòng bất động sản hay là các cái ờ, các cái doanh nghiệp sản xuất là người ta có tiền nhưng mà hiện tại là các đối tác rất là nhiều thứ người ta dư dùng tiền đó, người ta quay ra người ta đầu tư đầu tư chứng khoán đấy thì các cái cổ phiếu của các doanh nghiệp bất động sản nó được đà nó tăng đấy và các chính sách của đó lúc đó thì vẫn chưa có hạn chế dòng tiền vào bất động sản đấy thì chính lúc đó thì hay, hay ta gọi là thiên thời địa lợi và nhân hòa nó chiếu vào dòng nhóm dòng nhóm ngành cổ phiếu bất động sản chính vì vậy mà các bạn thấy là hầu hết tất cả các doanh nghiệp bất động sản giai đoạn cuối năm 2021 là nó tăng phi mạng tăng cực kỳ phi mạng DIG tăng 4 lần CEO tăng 10 lần Long Hậu tăng gấp đôi đất xanh tăng gấp đôi hầu hết tất cả các công ty tăng hết đây CEO tăng 10 lần các bạn thấy từ giá 10 đây mình lấy từ giá, giá mình lấy giá 12 đi tăng lên giá 100 nghìn thì các bạn nghĩ bà tăng bao nhiêu bao lâu bao nhiêu mà trong vòng nó khoảng bao nhiêu từ tháng 8 cho đến tháng mấy tháng 10 tháng 1 8 9 10 11 đúng không nó tăng tốc độ tốc độ phi mạng như vậy tăng 10 lần không có tài sản nào mà nó tăng ghê lắm từ cái từ cái tài khoản tài sản loại loại tài sản bitcoin này tức là coin ấy, thì nó tăng với phi mạng như vậy rồi tiếp theo nữa là người ta mua bán theo cảm xúc và hay nói chính xác là có kỳ vọng tăng chứ không phải về phân tích nên thị trường chứng khoán á, khi mà người ta mua cổ phiếu á, đôi lúc người ta bật cái bảng điện lên người ta xem đó, người ta à, rất là bị FOMO cái bị à, gọi là bị mình gọi là trạng thái nó bị gọi là nó bị à, nó bị follow theo thị trường á đúng không ạ thị trường ví dụ như có một bảng phiếu nào đó hồi thôi nó hồi thôi thế là họ ờ, khi mà xem cái bảng điện nhiều quá nó chấp chấp chấp chấp nháy nháy nhiều quá thì người ta như thị trường nó tăng mạnh đã rồi người ta đây một lúc mà người ta không biết là người ta nhấn mua cổ phiếu lúc nào khi theo, sau khi kết phiên xem lại thì họ sẽ hối hận là là họ sẽ hối hận biết biết thêm mình đừng có mua kiểu như vậy đấy hay là tình trạng nó nó nó, nó hay bị tăng ảo á nhiều lắm bởi vì trên thị trường chứng khoán này mua một cổ phiếu nó dễ lắm cái cảm xúc người ta dâng lên nhất thời nào đó người ta uh, ấn vào lệnh enter đi mua nhưng mà không biết là mình là mình mình đã mua không đúng lúc kiểu như vậy uh, thị trường tăng thì có giảm và có cả đi ngang nữa thì đó chính là cái chu kỳ của thị trường chứng khoán là như vậy thì thị trường có lúc lúc tăng lúc giảm là lúc đi ngang giống như giai đoạn này các bạn thấy ạ à? đây có tăng này có đi ngang này có dạng này có đi ờ, có đoạn giai đoạn đi ngang này đúng không cái này phân phối đỉnh này. kiểu kiểu vậy thì thì thì thì, thì, thì thị trường nào nó cũng vậy thôi đặc biệt là thị trường chứng khoán nha đặc biệt là thị trường chứng khoán có tăng có giảm có đi ngang và có có những đợt mà nó ta tích lũy nữa rồi không phải cái tin tức hỗ trợ là cổ phiếu sẽ tăng bởi vì trên thị trường chứng khoán các bạn biết là các cái tin tức nó không phải không phải không phải là đột nhiên nó được đưa ra hay là hay là không các công ty uh, báo đài ấy, người ta hít, trời người ta sống người ta không phải người ta uống nước mưa mà người ta sống được người ta không cần tiền để sống và đưa, có nhiều lúc cái tin tức nó tốt nó được đưa ra có chủ đích có, có mục đích đúng không ạ hay là cũng có thể là các cái đội lái người ta đang thuê các cái báo đài đó để đưa tin thậm chí là người, người ta viết bài sẵn báo đó như việc đưa đưa tin lên và lấy tiền thôi đó còn có những cái dục có những dịp mà người ta có những lúc mà người ta thuê báo định kỳ như vậy những tin đó thì được ra lúc nào và ngày nào và giờ nào được đưa ra nữa chứ không phải là các bạn có thể tin tốt là cổ phiếu này tăng bởi vì tin tốt là cổ là có có có khi người nào đội lái người ta đang lùa gà vào và định, định nhốt gà lại đó, gà lùa vào xong bắt đầu người ta xã cho nên các bạn nên phải cảnh à, phải cảnh giác trước cái tin tức trên thị trường chứng khoán phải lọc được các bạn nào không lọc được thì vào tim của mình mình sẽ lọc dùm cho trong một xu hướng giảm thì khi nào mà thấy volume nó cạn kiệt lúc là lúc là cân nhắc theo dõi cổ phiếu đó đây đây là nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán Uh, trong một cái xu hướng giảm á đây à, các bạn thấy này trong cái giai đoạn này trong một cái xuống giảm này nó dạng ngắn hạn xu hướng nó cạn kiệt là lúc ờ, bởi vì nó nó cạn kiệt ở đây là gì cạn kiệt là bởi bởi vì các nhà đầu tư tổ chức người ta đang ép nhỏ lại để bán hàng ra người ta định gom tuy nhiên người ta ép nhưng mà cái lượng hàng nó không còn nhiều nữa không còn ai bán ra nữa thì người ta bắt đầu người lặng lẽ lặng lẽ người ta sẽ chuẩn bị đánh lên thì lúc đó là lúc các bạn nên phải quan sát thị trường thật kỹ vào quan sát thật kỹ vào hãy xem hãy xem xét động thái thị trường lúc đó rất là dễ lúc mà đổi lái thì đánh lên rất là kịch liệt bạn hiểu không ạ đấy thì đây là một kinh nghiệm cực kỳ siêu máu là các bạn thấy không các khu cột vô lon nó giảm dần đây đó thì cái volume nó giảm dần đi hay nói ra cái lượng mà trôi đội thì đường nó không còn nhiều nữa thì chúng đó là lúc mà đội đội tạo lập nó chuẩn bị đánh lên hay là đây các bạn này các bạn thấy không này đây này đó nó chuẩn bị đánh lên chuẩn bị đánh lên một cái là thị trường nó nó, nó chuẩn bị lên này nhưng mà đoạn này nó đè tiếp lần nữa bắt đầu nó mới đánh lên được nữa rồi quy luật số 15 là, là các nhịp tăng của thị trường luôn tuân theo tuân thủ theo đúng đúng năm nhịp sóng ELOT ba nhịp tăng chính và hai nhịp điều chỉnh quay lại với cổ phiếu VN Index cái này ấy, cái này phải coi bằng uh, nhịp ngày để các bạn mới thấy rất rõ ràng được thì nhiệt thị trường này nó vậy mà bởi vì nó tăng theo cái, cái tính tâm lý của người mà đây các bạn thấy không ạ một nhịp tăng này hai nhịp tăng ba nhịp tăng một nhịp điều chỉnh hai nhịp điều chỉnh đây nhịp điều chỉnh này nhịp điều chỉnh do thị trường thôi đúng không ạ và quy luật số 16 là một cổ phiếu đã được thực sự tăng thể tăng từ 3 đến 6 tháng và liên tục như vậy thì không phải việc gì chúng ta phải vội vàng nếu nó chỉ vừa mới tăng mình lấy ví dụ nha giai đoạn này là cái giai đoạn mà cổ phiếu ngân hàng nó tăng này chứng khoán nó cũng tăng nó tăng ờ, từ năm 2020 đến tận tháng 3 2022 thì nó mới xin lỗi mọi người nha mình bị cặn thì nó nó nó nó mới bắt đầu ờ, có điều có sự điều chỉnh xuống cho nên không việc gì chúng ta phải bán sớm mình đây mình lấy ví dụ nha đây ạ Techcombank nó tăng từ 2020 ờ, này nó tăng đến tháng 7 2021 đúng không tăng rất thời gian rất dài hay là SHB cũng vậy đây là giai đoạn này giống ngành ngân hàng ngân hàng nó tăng hết hay là LPB LPB nó tăng từ ờ, tháng 9 2020 mà tăng đến tháng 6 2021 tăng gần một năm rồi cho nên là một nhịp tăng của cổ phiếu á thì các bạn không việc gì phải ờ, vội bán sớm cả đúng không nó sẽ có những nhịp điều chỉnh dụ để dụ bộ bỏ bớt các nhà đầu tư lên thị trường cho nên là để chúng ta là cứ quan sát thêm thôi khi nó chưa vi phạm chúng ta chưa bán và quyệt số 17 là người tham lam thì luôn luôn muốn mua đáy và bán ra định những người có kinh nghiệm thì muốn mua điểm an toàn và bán ra khi sắp đặt định đúng không tại vì sao cái người tham lam người ta muốn ăn cả ăn từ gốc đến ngọn nhưng mấy mà người mà người thông minh ấy, người ta sẽ uh, ăn phần dưa thôi mình lấy ví dụ như các bạn tưởng tượng giống như người ta ăn à, ăn con cá ấy, người ta chỉ ăn cũng dưa cũng bình ở dưa thôi cũng bình là cũng ngon nhất còn cũng đầu cũng đuôi ấy, thì người ta sẽ đây ra thấy đủ rồi người ta ăn được khúc đó là đu được người ta thoát ra để lại cho những nhà con heo tham lam phía sau thôi và trên thị trường này có một câu là gì à, heo cũng kiếm được tiền gấu cũng kiếm được tiền à thị trường bò cũng kiếm được tiền mà gấu cũng kiếm được tiền chỉ có những con heo tham lam thì mới bị thịt thôi Quy luật số 18 là người ta sẽ luôn tìm một lý do nào đó để biện minh cho việc cổ phiếu mua bản tăng hay giảm. Đáng buồn là các lý do luôn được đưa ra khi cổ phiếu đã chạy mất rồi. Đúng không ạ? Thì khi mà nếu mình lấy mình lấy ví dụ như giai đoạn vừa rồi á, cổ phiếu của dòng à, dầu khí thế giới nó tăng à, cổ phiếu à, dầu khí thế giới nó tăng đúng không ạ? Thì à, nhưng mà nhóm các cổ phiếu dầu khí Việt Nam nó chưa có tăng thì không ai nói gì cả nhưng đến khi mà các cái nhóm cổ phiếu của dầu khí Việt Nam như BSR hay là GAT hay là PVD hay là PVS gì đó bắt đầu nó đục đi đục lịch tăng thì người ta là viện nhận rất là nhiều lý do là à là nhóm này nó hưởng lợi từ các yếu tố thế giới như là chiến tranh Nga Ukraine giá dầu tăng gì gì đó đấy kiểu kiểu như vậy hay là những năm 2019 2020 21 đó, thì à, người ta nghĩ là ở ừ, thị trường nó tăng ờ, ngân hàng nó tăng thì người ta nói là ở ừ, do Ờ, doanh nghiệp làm ăn tốt rồi ngân hàng được lợi nhiều báo cáo lợi nhuận cái này cái kia nó rất là nhiều mà đúng là đợt là báo cáo là cho nó nhiều thiệt bởi vì có doanh nghiệp uh, nó tăng như vậy cơ mà đấy hay là các giai đoạn mà uh, cuối năm 2021 đấy thì uh, đầu năm 2021 thì dòng thủy sản nó tăng đó thì người ta nói về câu chuyện là gì là cạn biện dịch covid rồi là không có cái gì vận chuyển được chỉ có cạn gì vận chuyển được thôi đấy thì có cả biên bản chuyên nên là cái cước phiên nó tăng cho nên là cổ phiếu nó tăng hay là dòng bất động sản thì cũng vậy đấy hay là giống như hiện tại các bạn thấy là cổ phiếu dòng bất động sản nó giảm thì người ta này lấy lý do là gì người ta lấy lý do là à, ờ, người ta bóp nghe cái dòng tiền vào chính phủ bóp nghe dòng tiền vào bất động sản kiểu, kiểu như vậy Cái quy luật số 19 là khi nào ai mua cũng tin cổ phiếu là nó đo nhất cổ phiếu nào đó nhất định sẽ có lời thì cân nhắc khi bán trúng tức là lúc đó thì cổ phiếu nó đặt định rồi thì lúc đó là media ra ào ào ai người người nhà nhà đều đều đầu tư vào cổ phiếu đấy lúc nào người ta bàn luận về cổ phiếu và lúc đó người ta đều tin vào cổ phiếu thì tăng nữa chính là đó lúc đó là chính là lúc mà đổi lái bắt đầu nó xả hàng ra chúng ta phải cẩn thận nha đó lúc nào nó có hai trường hợp như vậy nếu mà lúc nào nhà đầu tư trên thị trường nó chán nản muốn bỏ cuộc muốn rời bỏ thị trường thì chúng ta đó là nhường gọi là lúc đáy của thị trường còn lúc nào mà nhà đầu tư đó hưng phấn đó lúc nhà nhà người người bàn bàn, bàn về chứng khoán cô bán nước bàn về chứng khoán chú lái xe ôm bàn về chứng khoán em học sinh tham gia chứng khoán đó là lúc chúng ta nên cân nhắc rút gọn thì thị trường chứng khoán và đời thị trường nếu điều chỉnh thì uh, à, quy luật số 20 á cổ phiếu có một thời gian gọi là phân phối định bảo vậy bán cổ phiếu trước khi giai đoạn này trước khi quá muộn thì thường thường phân phối định á, nó thời gian nó của nó nó rất là ngắn cho nên các bạn phải phải cân nhắc có những cổ phiếu nó thời gian phân phối định nó rất là ngắn như cổ phiếu DG này đây giai đoạn à, đoạn này giai đoạn mình gọi là giai đoạn phân phối định đây này đây là này đây là giai đoạn gọi là giai đoạn phân vỡ đỉnh nhé. các bạn phải cẩn thận đấy hay là vlpp hay là hút đi mình lấy hút đi hút tại vì mình nhờ đây giai đoạn này giai đoạn phân phối đỉnh này giai đoạn bứt tốc này này đó, giai đoạn gọi là giai đoạn phân phối đỉnh thế bạn phải cẩn thận ờ, quy luật cuối cùng là, là các cổ phiếu tăng nhiều nhất thường chứng kiến tăng kinh doanh đột biến trong năm đó đấy giống như ờ, giai đoạn hiện tại các bạn thấy là các cổ phiếu mà nó tăng tăng trưởng nhiều nhất là nhóm cổ phiếu về à, dòng à, đạm dòng đạm á thì các bạn thấy lợi nhuận à, của nó gấp gấp 3 gấp 4 lần so với cùng kỳ hay là dòng Đức Giang cũng vậy lợi nhuận của nó cũng gấp 3 gấp 4 lần cùng kỳ chính vì vậy mà khi mà giá nó tăng đều nhiều nhất chính là giai đoạn mà uh, cái lợi báo cáo lợi nhuận nó liên tục được đưa ra rất là tốt đấy nên các bạn phải rút kinh nghiệm nha đấy hy vọng là cái video này của mình nhé thì nó sẽ giúp ích cho được cho các chị nhà đầu tư rút được ra những kinh nghiệm mà xương máu trên thị trường thì các chị nào thấy cái video này có ích thì hãy cho mình một like một subscribe kênh nha hãy chia sẻ kênh này đến ờ, những những nhà đầu tư mà các chị cảm thấy là nó sẽ hữu trợ hữu ích cho họ cảm ơn các bạn đã xem ờ, video này à,